nên là các bạn không có nên sử dụng đây cả hai biến đều đã đạt nhiệt độ cao đây nên là cái ngọn lửa đã tự động giảm nhỏ lại đổi bên trái của tôi đây là 380 đây là bếp phải của tôi là 340 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí của bạn cảm biến tiếp xúc với đáy nồi á mà cái nhiệt độ sẽ khác nhau thì để mà khắc phục vấn đề về pin á thì khi mà các bạn mua bếp này của hàng chúng tôi á các bạn sẽ được tặng kèm một cục nguồn 3V đây là cục nguồn 3V đây thì với công nguồn này á, các bạn có thể ghim ổ điện ghim vào cái đầu chờ luôn sẵn không biết đây để mà sử dụng trực tiếp mà không cần đến uh, pin đây phía bên phải đã tự động khóa ra sau tính năng nước cạn nồi đây phía bên trái cũng đã khóa ra đây đây cả hai biết được khóa ra công tắc thì vẫn mở bình thường đây đây. thì với cục nguồn này á đây, các bạn có thể ghim vào sử dụng trực tiếp luôn mà không cần đến pin chúng ta sẽ ghim ổ điện và cắm vào dây chờ đây tôi làm sẵn mới không biết đây và sẽ ghim vào dây chờ này đây, tôi xoáy pin này ngoài hết đây biết sử dụng đường 3V hoạt động bình thường ở đây chúng ta sẽ có là tính năng rang xào độ khô đây các bạn sẽ ấn vào giữ khoảng từ 3 đến cho đến 5 giây đây khi đèn sáng như thế này là đã có thể sử dụng được rồi thì ở tính năng này á đây là cái tính năng khi mà các bạn ờ, rang hoặc xào những món ăn món ăn á mà các bạn cần cái nhiệt độ cao chẳng hạn các bạn rang đậu hoặc những món xào á thì những món ăn đó các bạn phải cần cái nhiệt độ cao thì các bạn phải kích hoạt tính năng này lên vì như ban nãy tôi đã nói á, là ở cái que cảm biến tôi biết á đây nó sẽ chịu cái nhiệt độ lên đến là 250 độ thôi thì bếp nó sẽ tự động khóa ga lại nên khi mà các bạn rang xào đồ ăn á, thì các bạn phải cần cái nhiệt độ cao nên là các bạn phải kích hoạt tính năng này lên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 lý do thứ hai chúng tôi sẽ bảo hành cho các bạn trong vòng 10 ngày 10 ngày đầu tiên các bạn sử dụng á mà nếu nó xảy ra lỗi về kỹ thuật đó thì bên chúng tôi sẽ đổi trả cho các bạn bếp mới với cái giá trị tương đương thì với con bếp này á khi các bạn mua á các bạn sẽ được tặng kèm thêm một cặp pin một cặp pin đi theo bếp đây. đây là một cặp pin đi theo bếp đây cặp pin này sẽ là cặp pin dự phòng để các bạn có thể sử dụng trong những cái trường hợp chẳng hạn như nhà các bạn bị mất điện cúp điện á thì các bạn không thể nào mà gắm nguồn 3V và để sử dụng được thì lúc đó các bạn lấy cục pin này ra đây cái cục pin này ra để mà cho bà sử dụng đây là cục pin để mà dự phòng ở đây thì chúng ta sẽ có đây là nắp che đầu chia lửa bằng inox thì đó những loại nắp nắp sắt thông thường á nắp sắt á khi mà các bạn sử dụng thời gian dài á thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng bị mục bể bị mục bể hoặc là bị xét mục bể đấy còn đó loại nắp inox này thì các bạn có thể sử dụng thoải mái thời gian dài mà không lo về vấn đề đấy thì công dụng của nắp che đầu chia lửa này á, chính là giúp cho ngọn lửa chúng ta được tỏ đều ra nó không bị chụm lại một chỗ đây bếp đã tự động khóa ra sau cái thời gian hẹn giờ cho nó cấm đây đây bếp đã khóa ra công tắc còn mở bình thường còn khi mà các bạn sử dụng mâm và vỉ này để nướng đây thì các bạn nên cho một ít lượng nước và bên trong mâm hứng đây